Phân tích và xoay kèo trận bóng đá giữa Philippines và Indonesia diễn ra vào lúc 19 h 30 phút ngày 2 tháng 1 AFF Cup 2022. Với việc hàng loạt trụ cột như là thủ môn Ney Ezrigi, hậu vệ John Chow hay là anh em nhà Mike Ott và Manny Ott không thể tham dự được AFF Cup 2022 đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của đội tuyển quốc gia Philippines. Trách nhiệm vì thế càng đặt nặng lên vai của Stroke nhưng cầu thủ này đã quá già, đồng thời cũng chẳng đủ năng lực để một mình gánh tim. Ba trận đã qua ở giải vô địch Đông Nam Á năm nay, đội bóng này đã không thể hiện được hình ảnh bất trị trong quá khứ. Họ chỉ thắng được mỗi Brunei quá yếu, đại bại trước Thái Lan và thua cả một Campuchia vốn đã bị đánh giá yếu hơn hẳn. Hệ quả là Atka đã chính thức bị loại vì kém hai đội đứng đầu 4 điểm, một khoảng cách chắc chắn là không thể san lấp được chỉ sau một trận cuối. Vì thế mà trận đấu gặp Indonesia chỉ còn mang tính chất là danh dự. Tất nhiên họ muốn thắng bởi vì dẫu sao họ cũng được chơi ở sân nhà. Xong muốn là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Nhất là khi mà cách biệt về chuyên môn giữa hai bên đã quá rõ ràng. Thời gian gần đây, Indonesia cũng chú trọng vào việc nhập tịch cầu thủ nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia. Không phủ nhận đó là hai cầu thủ nhập tịch có mặt trong thành phần tuyển Indonesia tham dự AFF Cup năm nay là trung vệ Yuri Amat và tiền vệ Mark Locke đều thể hiện được trình độ của mình. Nhưng rõ ràng là dàn cầu thủ bản địa của Indo cũng rất tài năng, lại ngày càng được nâng tầm bởi huấn luyện viên Shin Tae-yong. Dưới trướng của nhà cầm quân người Hàn Quốc, Indonesia đã cho thấy được là họ rất có bản lĩnh và luôn ra sân với một tinh thần quyết tâm cao nhất. Cách chơi của đội bóng xứ vạn đảo, kỷ luật và mạnh mẽ được xây dựng trên nền tảng lối đá kỹ thuật, phối hợp nhỏ và tốc độ ở lượt gần nhất, lẽ ra Indonesia đã có thể sớm khép lại vòng bảng nếu như bảo vệ được thành quả trước người Thái trong bối cảnh chưa hơn người. Giờ đây, về mặt lý thuyết, Indonesia sẽ cần thêm một điểm để chắc xuất vào bán kết. Song thực tế thì khả năng Campuchia đánh bại được Thái Lan để vượt trên Indonesia trong trường hợp Indonesia thua Philippines e rằng là hơi viển vông. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Indonesia không quyết tâm đánh bại Philippines. Thậm chí là càng đậm càng tốt để đua ngôi đầu bảng với Thái Lan. Qua đó sẽ tránh được Việt Nam, khả năng sẽ đứng đầu bảng B ở bán kết. Về phong độ vào đối đầu của Philippines và Indonesia Với chất lượng đội hình không cao cho nên Philippines đã nhập cuộc AFF Cup 2022 với một thái độ bị nghi ngờ. Và thực tế, đội bóng này đã không thể hiện được hình ảnh bất trị như lời trước. Sau ba lượt trận vòng bảng, Philippines chỉ thắng được Brunei, còn trước Campuchia và Thái Lan Stroke và đồng đội đã đều phải nhận thất bại, thậm chí là đại bại. Philippines đã bất bại cả 3 trận đối đầu Indonesia gần đây ở các kỳ AFF Cup 2018, 2016 và 2014 với một chiến thắng và hai trận hòa. Lối chơi của Indo thiên về thể lực và Philippines thì lại không ngại phải dùng sức để khắc chế đối thủ. Trong lúc đó, Indonesia vẫn đang thể hiện hình ảnh của một ứng cử viên vô địch bằng chuỗi 3 trận bất bại vừa qua. Trong đó có trận hòa trước Thái Lan trong thế dẫn bàn trước và chơi hơn người. Trong quá khứ thì Indonesia và Philippines đã từng gặp nhau tổng cộng là 24 lần trước đây tính trên mọi đấu trường. Kết quả là Indonesia bất bại tới 23 lần với 19 chiến thắng và 4 trận hòa. Về đội hình dự kiến của hai đội Ở trước cuộc đối đầu này thì cả Philippines lẫn Indonesia đều bảo toàn được lực lượng hiện có khi không có một cầu thủ nào bị chấn thương hay là bị thẻ phạt về đội hình dự kiến của Philippines. Các cầu thủ dự kiến Julian Schwarzer, Simen Limbo, Jefferson Tabinas, Jesus Meliza, Anen Amita, Kensiro Daniels, Oliver Bias, Amani Aguinaldo, Stefan Srook, Mark Hartman và Audie Menzi. Tuyển Indonesia, các cầu thủ dự kiến Nadel Aga Winata, Asnawi Mangkulam, Jody Amas, Fakhruddin Ajanto, Pratama Ahan, Raymat Iranto, Mark Locke, Jacob Jaisuri, Witan Suleiman, Egi Molina Vicky, Denny Sulistawan. Với tỷ lệ nhà cái Philippines và Indonesia Tỷ lệ kèo trận Philippines gặp Indonesia chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch vào sáng sớm ngày 30 tháng 12. Theo đó, Indonesia cho dù phải làm khách nhưng lại chấp Philippines tới 0-2. Đây là mức kèo rất tích cực với đội bóng xứ vạn đảo bởi vì họ chưa bao giờ chấp đối thủ cao đến như vậy. Thậm chí, trong lần gặp nhau gần nhất vào năm 2018, hai đội còn xuất phát với mức kèo là 0-0. Xem xét một cách kỹ lưỡng, có thể thấy được là Indonesia xứng đáng chấp cao như vậy. Bởi vì vào lúc này, Philippines đã không còn là chính mình. Nói cách khác thì đội bóng này đã yếu đi rất nhiều trong những năm trở lại đây. Sau 3 lượt trận thì Philippines chỉ vượt qua được Brunei, còn lại là hai trận thua lầy lội trước Thái Lan và Campuchia. Cần biết rằng Campuchia chưa bao giờ được đánh giá cao, nhưng Philippines lại rơi vào cảnh trắng tay trong trận khai màn. Không những vậy, họ còn để đối phương chọc thủng tới 3 lần lưới. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh của nhà đương kim á quân khi suýt chút nữa đã quật ngã được Thái Lan ở lượt trận thứ ba. Trước đó thì họ cũng lần lượt quật ngã Campuchia 2-1 và Brunei 7-0. Do kém Thái Lan về chỉ số phụ cho nên Indonesia quay cuộc đối đầu với Philippines là một cơ hội để cải thiện thành tích. Qua đó, hy vọng khép lại vòng bảng với vị trí số 1. Tỷ lệ kèo nhà cái Philippines Indonesia. Indonesia chấp 2 hòa. Lựa chọn Indonesia thắng kèo. Nhận định về kèo tài xỉu Hiện tại thì hàng tấn công của Indonesia đang có một sức thi đấu cực kỳ bùng nổ. Họ đã ghi được tổng cộng là 10 bàn trong 3 trận đấu gần đây nhất tại AFF Cup. Đây thực sự là một điều đáng mừng bởi vì ở tình hình hiện nay muốn có được ngôi đầu bảng thì bắt buộc họ phải vượt lên trên Thái Lan về hiệu số. Và để Thái Lan xảy chân ở trận đấu tới với Campuchia là điều rất ít khả năng xảy ra. Vậy cho nên họ sẽ cố gắng để ghi thật nhiều bàn thắng nhất có thể. Dự đoán kèo tài xỉu Chọn tài 3,5 Nhận định về kèo châu Âu Với tình hình hiện nay thì kèo châu Âu đang đánh giá tích cực cao việc Indonesia có thể giành được chiến thắng. Đẳng cấp bóng đá, lẫn thực lực và phong độ đều hoàn toàn vượt trội thì đây chính là một kèo hết sức đáng tin cậy. Khả năng để các cầu thủ Philippines có thể tạo ra sự bất ngờ là một điều rất khó khăn. Dự đoán tỷ số trận đấu 4-1